lãi suất và lạm phát. Thì đây là những yếu tố tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán, đặc biệt trong ngắn hạn. Thì nó có tác động nghịch biến với thị trường chứng khoán. Tức là khi lãi suất và lạm phát cao thì thị trường chứng khoán kém hấp dẫn. Ngược lại, khi lãi suất và lạm phát thấp giảm thì thị trường chứng khoán trở nên hấp dẫn. Vì sao lại vậy? Vì khi lãi suất và lạm phát cao ấy thì kênh đầu tư lãi suất cố định như gửi tiết kiệm, mua trái phiếu sẽ hấp dẫn hơn so với những cái kênh đầu tư tài sản rủi ro như thị trường chứng khoán hay bất động sản. Thứ hai là chi phí tài chính cho các doanh nghiệp bị tăng cao khi lãi suất tăng cao. Từ đó làm cho lợi nhuận của các cái doanh nghiệp bị giảm khiến cho cái cổ phiếu ý bớt hấp dẫn. Và cuối cùng, khi lãi suất và lạm phát cao thì hiển nhiên là cái yêu cầu lợi suất đối với thị trường chứng khoán là cao hơn. Hay nói cách khác là định giá cổ phiếu sẽ trở nên thấp hơn.